các bác đặt bên em với tỷ lệ 7382 hay là 64 thì bên em sẽ làm cho các bác với cái tỷ lệ nghiêng xỉu 73 64 hoặc 82 là sẽ về 7 chén xỉu và 3 chén tài. Với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng xỉu hay còn gọi là bộ hột tài xỉu nặng xỉu này, các bác chỉ cần đưa vào cho người ta lắc thôi, mình đứng ngoài đánh theo tỷ lệ là coi như mình đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi và với cái bộ hột đồ chơi nghiêng xỉu hay còn gọi là nặng xỉu này nó hoàn toàn không tang tích bao cho các bác ăn thua trẻ hột và bây giờ em sẽ thử tang tích cho các bác đầu tiên là em sẽ à, thử nam châm này đây em cho thử nam châm cả nắp chén đĩa hột Đó. không hít dọi đèn Nó nhìn này, hột hoàn toàn trong luôn. Đó. Về cái phần nước muối thì à, vì thời lượng video cũng có hạn. Vậy nên là các bác nào mà muốn ờ, được test đầy đủ tăng tích thì các bác cứ liên hệ với em, số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn Zalo với em. Bên em sẽ test đầy đủ cho các bác. Còn nếu các bác muốn trực tiếp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 một xỉu này hai xỉu này một tài hai một này hai tài hai đều này ba hai ba đều bốn ba năm ba sáu ba bảy ba được chưa ạ? Đúng tỷ lệ 737 chén xỉu và 3 chén tài Đúng không ạ? Và với cái bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu hay gọi là bộ hột tài xỉu nặng xỉu này Nó sẽ không phải là về tức là 7 chén xỉu liên tiếp mà nó sẽ xen kẽ xỉu tài xỉu tài các anh nhá chứ nếu mà về mà 7 chén xỉu liên tiếp như thế thì khi mà